dẫn chị em hướng dẫn chị tự vào chị check ờ, chị tự thay đổi chị chị tự ấy cũng được em gửi cho chị cái link nhá xong rồi chị chị vào cái chỗ phần quản lý đặt chỗ này này chỗ phần quản lý đặt chỗ đó rồi chị gõ cái họ của chị vào cái bé của chị là họ bùi thì chị ngõ mùi quê chị gõ mã đặt chỗ của chị vào rồi chị bấm vào truy cập đặt chỗ sau đó chị bấm vào cái chỗ chị di chuyển con trỏ vào cái phần mà thay đổi lịch trình chuyến bay nhá thì nó sẽ hiện ra những cái lựa chọn này này đấy chị à, đưa con trỏ à, đưa con chuột vào đây cái nó hiện lên này thì chị đặt bấm vào cái chỗ đặt lại chuyến bay sau đó chị chọn ngày á đây nó ra cái mã đặt chỗ và cái hành trình chị muốn thay đổi thì chị chị bấm vào cái ờ, cái ngày đi này này bấm vào đây nó sẽ hiện lên cái thời gian mà mà mình muốn đi chị tích vào tháng tư chị chọn ngày mùng 7 sau đó là cả nó cái người lớn trẻ em này là cũng có sẵn trên vé rồi chị bấm vào tìm chuyến bay tìm chuyến bay thì nó hiện ra khung hai khung giờ này này thì vào đó mình mình bấm nhưng mà ở đây nó sẽ không có cái cái hạng vé um, đây cái hạng thấp nhất của nó là economy, economy saver này đó nó chỉ có duy nhất ừ, hạng này và những cái hạng cao hơn thôi nhá nghĩa là cái lúc mà mình book nó là hạng này rồi cho nên bây giờ nó không hiện cái hạng thấp hơn để cho mình lựa chọn đâu mình phải bắt buộc mình phải chọn cái giá đồng hạng như này bởi vì lúc chị book là giá của nó là 799 mà thì nó là hạng này này chưa chị có book uh, giá năm năm chín chín như buổi chiều đâu cho nên là mà cái hạng 799 lúc đó là nó gạch ngang đi nó khuyến mại còn 640 đúng không 640 với cả 799 tức là chênh lệch 100 mấy thì thì bây giờ mình đổi là mình phải mất cái cái phần chênh lệch đó vào bình thường ra nếu mình mà book mà mà, mà không có khuyến mại á thì mình chỉ mất phí thôi bởi vì cái lúc đó 799 thì bây giờ chỉ cũng 799 thì mình chỉ mất phí thay đổi nhưng mà vì lúc đó là mình 799 nó gạch đi còn có 640 ờ, nghĩa là một tranh lệch 160 nghìn còn gì đúng không nhỉ 640 799 là tranh lệch 160 nghìn đó Nghĩa là bây giờ ngoài cái tiền phí 300 nghìn ra thì chị phải mất thêm 160 nghìn mỗi cái tranh lệch này nữa bởi vì là bây giờ mình đổi nó đâu có khuyến mại cho mình nữa đâu nó khuyến mại nó gạch đi chỗ này 799 này nó là 600 bao nhiêu đó thì nó mới đồng giá chứ còn bây giờ mà mình đâu được chọn cái hạng thấp hơn đâu nó không hiện lên cho mình chọn hạng thấp hơn được thế cho nên là cái phí của mình tiếp theo thì nó vẫn là 2 triệu 658 nghìn làm gì có sự lựa chọn nào chị rồi chị ờ, bấm vào tiếp theo theo như nào thì em chưa chưa thay đổi trên web bao giờ luôn thì cứ bấm tiếp theo rồi sau đó vào ờ, điền ờ, cái tài khoản của chị vào là được á những cái này chị không thêm bất cứ cái gì đó không thêm bất cứ cái gì thì chị bấm vào tiếp thì nó vẫn là hai sáu năm tám

nếu mà chấp nhận thanh toán thì bấm vào đây và sau đó điền ờ, chị điền ờ, thẻ của chị vào thẻ hoặc là thanh toán ờ, bằng nội địa NAPAD thì chị